Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Kiến trúc phong thủy của Phong thủy Tam Nguyên. Phong thủy dầm nhà có ảnh hưởng như thế nào đối với gia đạo? Theo quan niệm phong thủy cho rằng dầm nhà này, dầm ngang này, xà ngang thì sẽ ảnh hưởng không tốt đối với những người sinh sống trong căn nhà đó. Vậy phong thủy dầm nhà này có ảnh hưởng như thế nào đối với gia đạo? Thì uh, Tuệ An xin phép sẽ giải đáp trong video ngày hôm nay nhé. dầm nhà thì à, sẽ giúp cho kết cấu của ngôi nhà được đảm bảo hơn. Thế nhưng nó cũng là nguyên nhân gây ra nhiều điều không tốt cho gia chủ về mặt phong thủy nhà ở. Nếu như gia chủ không biết cách thiết kế này, bố trí hợp lý, trần nhà càng thấp thì lại càng không tốt. Những dầm nhà ở phía trên thì sẽ tạo cho chúng ta một cảm giác ngột ngạt, tù túng, ảnh hưởng đến dương khí, nguồn năng lượng tích cực của ngôi nhà đó nó sẽ gây ra sự chèn ép này, ức chế nguyên khí của các thành viên trong gia đạo. Do vậy, nếu như bạn đang sinh sống trong một không gian như thế thì chắc chắn về lâu về dài, sức khỏe cũng như tài vận của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là khi thiết kế và xây dựng nhà ở, gia chủ cần chú ý tuyệt đối tránh đặt dầm nhà tại một số vị trí như sau. Thứ nhất dưới dầm nhà tránh đặt giường ngủ. Theo phong thủy nhà ở, phía trên giường ngủ mà có dầm ngang, xà ngang được coi là huyền châm sát, chủ tổ nhân khẩu. Chính vì thế, xà ngang ép đỉnh sẽ gây ra những nguy họa cho sức khỏe của người nằm phía dưới. Nếu giường ngủ được kê dưới dầm nhà sẽ tạo nên một cảm giác nặng nề, con người luôn có cảm giác bị áp lực, đè nén, theo phong thủy gọi là hung hình. Thứ hai, trên bàn ăn hoặc trên bếp không nên có dầm ngang, xà ngang. Theo phong thủy dầm nhà thì ảnh hưởng không tốt đối với các thành viên sinh sống trong ngôi nhà đó, đặc biệt là khi dầm nhà xuất hiện ở nơi phòng bếp. Điều này thì sẽ khiến năng lượng à, của năng lượng may mắn của những người sinh sống ở đây bị cản trở này, tinh thần cũng như là sức khỏe của người cư ngụ ở đây bị ức chế, không thoải mái. Bên cạnh đó sẽ khiến gia chủ bị mắc kẹt trong vấn đề tài chính, tiền bạc. Thứ ba là không nên bật, đặt bàn làm việc này, bàn học dưới dầm nhà. Một trong những điều đại kỵ phong thủy dầm nhà là đặt bàn học, bàn làm việc ở dưới dầm nhà thì à, điều này sẽ gây nên cảm giác trì trệ này, khiến con người mất tập trung, cản trở cho sự sáng tạo và tư duy. Thứ tư, dầm nhà kỵ đặt trên bàn thờ. Theo các chuyên gia phong thủy, điều này sẽ khiến gia chủ suy giảm về tài lộc, khó khăn trong cuộc sống, gặp nhiều tai ương trong công việc, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Để hóa giải trường hợp này thì à, gia chủ có thể áp dụng một số biện pháp dưới đây để làm giảm đi cái sự ảnh hưởng của phong thủy dầm nhà. Đầu tiên là có thể sử dụng cái lớp trần giả dạ lót dưới xà ngang nhằm che đi xà ngang ở bên trên. Cách này hiện nay rất phổ biến ở nhiều gia đình. Hoặc là các gia đình có thể sử dụng bóng đèn tròn lắp dưới dầm nhà. Ánh sáng của đèn tạo ra cái dương khí, giúp giảm đi cái sát khí ảnh hưởng xấu tới căn nhà đó. Hoặc gia chủ có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy của phong thủy tam nguyên để giúp tăng tài lộc này, tăng cường cái năng lượng may mắn và loại trừ đi những cái khí xấu thâm nhập vào gia đạo. Để thỉnh vật phẩm thì à, quý gia chủ vui lòng để lại bình luận hoặc gọi ngay tới số hotline 1900 2292 để được đội ngũ trợ lý thầy Tam Nguyên tư vấn chi tiết. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.